Hi, xin chào tất cả mọi người Thì à, bây giờ Hiệp xin phép được hướng dẫn mọi người sử dụng bồn khử khuẩn toàn thân Calasso bằng công nghệ nano bạc. Xin mọi người theo mình Đây à, Chúng ta chỉ cần bước vào thì cái máy cảm biến này nó sẽ cảm biến tự động ha. Đây Sau đó khi dung dịch nano bạc phun ra thì chúng ta chỉ cần xoay một vòng Vậy là chúng ta đã khử khuẩn toàn thân xong rồi đó